Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Ngày hôm nay ở trong cái clip này Tôi và anh em sẽ cùng nhau tìm hiểu về con tướng mới Anh em nhé Cái con tướng mà sau khoảng 1-2 tuần nữa Nó sẽ xuất hiện ở trên phiên bản chính thức Clip này thì coi như là clip preview trước Để anh em sẽ cùng đánh giá xem là Cái con tướng này thì nó sẽ chơi như nào Nó mạnh như nào nha anh em nhé Đấy, tôi tôi chưa biết đâu Tôi thì cũng như anh em thôi Đây nó là cái lần đầu tiên tôi tôi chơi thử cái con tướng đấy Đấy là tôi cũng giống như anh em Tôi cũng không biết là nó mạnh như nào Đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá anh em nhé Rồi và đầu clip Như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên cũng như là donate cho tôi Xin được cảm ơn anh em Hoàng Văn Toàn đã donate cho tôi 50k kèm theo lời nhắn Anh ơi anh ra clip nhanh lên Em hỏng lắm rồi Lâu mãi không thấy ra clip Rồi ok Đây nhà em nhá Ngay sau khi em coi như là donate thì nó clip đã lên <laughs> Ô Sao nó lại trùng hợp thế nhở <laughs> Và đồng thời tôi cũng xin được cảm ơn hai anh em Tú Ngô và anh em Vũ Trọng Tín Đã ủng hộ tôi bằng việc là đăng ký hội viên mới ở kênh Rất là cảm ơn hai anh em Đặc biệt là anh em Vũ Trọng Tín Anh em Vũ Trọng Tín anh em đã ờ, theo dõi và ủng hộ tôi trong suốt một cái thời gian khoảng thời gian rất dài Trong vòng khoảng 3 năm rồi Anh em cũng có thể thấy ở trên bảng roulette Top roulette là cũng có anh em Vũ Trọng Tín 3 năm tôi làm Youtube một cái khoảng thời gian phải nói là ủng hộ tôi khá là dài đến từ vị trí bạn tín nó rất lâu đấy anh em cứ thử nghĩ xem anh em nếu mà anh em vừa mới trải qua cấp 3 anh cũng biết là 3 năm học cấp 3 thì nó giống như vậy bạn tín thì bạn biết đến kênh tôi cách đây 3 năm và bạn tín đến bây giờ bạn vẫn gắn bó với kênh của tôi đấy là một cái điều mà rất là chân quý đối với tôi 3 năm một cái khoảng thời gian mà phải nói là khá là dài cho cái sự thay đổi của một con người tôi phải nói thật là như thế 3 năm cơ mà 3 năm đối với cái cuộc sống của một con người ấy, nó sẽ có những cái thay đổi nó rất là nhiều. Nó sẽ thay đổi ví dụ như anh em xem tôi từ lúc cái hồi còn học, còn đi học thì 3 năm sau là anh em là đi làm. Đấy, từ hồi sinh viên và đi làm thì nó đã khác rồi. Đấy hay là có những cái thay đổi ở trong cái cuộc sống Ví dụ như là chưa lấy vợ thì thành là lấy vợ chẳng hạn Đấy rồi sinh con nó cũng thế Nó cũng có cái sự thay đổi Khiến cho là anh em sẽ không còn theo dõi kênh nữa Không chơi game không theo dõi kênh nữa đấy hay là có những cái thay đổi về công việc đấy có vẻ đang là ừ, coi như là là ờ, hôm nay thì cũng không su dính túi ngày mai tự nhiên thành tỷ phú một cái thì còn chơi game gì nữa lúc đấy chơi cái khác anh em ạ <laughs> nói đùa cho vui thì thôi chứ tôi biết là trong anh em ấy thì cái công việc của anh em ấy, càng ngày nó sẽ càng nặng hơn nó sẽ càng nhiều đấy từ hồi mà còn trẻ mới đi học xong bắt đầu đi làm thì công việc nó cũng ít thôi ông dần dần càng ngày về sau nó càng nhiều Tôi cứ suy của tôi ra thôi Đấy bây giờ là coi như là kín dày đặc thời gian luôn Không có thời gian để nghỉ ngơi nữa Không có thời gian nghỉ ngơi làm sao mà chơi game được Đấy còn thậm chí là bây giờ hiện tại tôi cũng đang làm việc ấy chứ Tôi, tôi có chơi game đâu <laughs> Anh em nhìn thì tưởng là tôi chơi game nhưng thực ra lại đang là làm việc anh em ạ Đấy còn nếu mà tôi thực ra nếu mà tôi không làm youtube ấy Tôi không làm kênh game today này thì tôi cũng không chơi game Nói thẳng ra tôi không chơi game Đấy, một lần nữa xin cảm ơn các anh em đã gắn bó với uh, kênh trong suốt cái khoảng thời gian dài vừa qua nhá. Anh em nào mà đã từng gắn bó với kênh ờ, được 3 năm thì anh em hãy comment cho tôi nhá để xem tôi kiểm tra xem có phải là anh em đã gắn bó với tôi 3 năm không <laughs> nha anh em nhá thử nào xem có bao nhiêu người đã xem tôi từ những cái ngày đầu tiên cho đến tất bây giờ thử xem thử xem nhá tôi tôi dự đoán là có khoảng 10 người <laughs> hoặc nhiều hơn không biết anh em phải comment tôi mới biết được tôi thì cũng ít khi kiểm tra mặc dù là youtube nó cũng có cái đấy đấy nó cũng có cái phần đấy để chúng ta có thể xem được xem là ai sẽ là cái người xem lâu nhất nhưng mà thôi tôi cần cái sự tương tác giữa các anh em nên là anh em cứ comment đi nhá cứ mạnh dạn comment đi xem là anh em đã gắn bó với tôi được bao lâu rồi ok rồi và chúng ta sẽ đến với chủ đề chính ở trong cái clip ngày hôm nay đấy chính là review về con tướng mới, free review về con tướng mới nha anh em nhá. Đợi một chút chưa ra anh em ạ à, cứ tạm thời thì chúng ta cứ xây dựng hunter tiếc vào cho nó khỏe đã bởi vì nghe nói là con tướng mới nó thuộc cái tộc hunter à đây ôi vừa nhắc đến thì ra rồi tên là otter hunter anh em ạ rồi thì bây giờ cứ gọi con này là otter cho anh em nhá otter <laughs> trông ờ, rất là ờ, hip hop ấy khá là hip hop tạo hình con này chắc là tôi nghĩ là con hải ly đây chúng ta có một cái con uh, thuộc tộc Beat và hệ Hunter. Hai cái uh, cái line up mà phải nói là rất khỏe trong giai đoạn giữa game. Để xem nào. Khả năng skill của con này là gì? Dịch sơ qua thì uh, chúng ta sẽ uh, vào trong trận đấu ấy, chúng ta sẽ có là 50% mới khi mà bắt đầu vào trận đấu nó sẽ có 50% là tạo ra một cái cái hiệu ứng nó có tên là nước hầu ngon ừ. <laughs> đặt tên buồn cười vãi đái thì nói chung là cái hiệu ứng nước hầu ngon này này là vào trận đấu thì tất cả uh, các cái uh, đồng minh bên mình đều được nhận anh em nhá tức là nếu mà anh em có 10 con auto ờ, này này Nó sẽ có hiệu ứng cho tất cả 10 con luôn nếu mà may mắn, may mắn nhất ấy là sẽ được cả 10 con Còn uh, mỗi con nó sẽ có 50% khả năng kích hoạt Và cái hiệu ứng này nó sẽ tăng cái tỷ lệ phần trăm lên khi mà anh em nâng cấp sao cho con auto Đấy, ví dụ như là hai sao nếu mà lên 2 sao auto thì nó sẽ được tăng lên bao nhiêu ấy thì tí nữa chúng ta biết nhá. Tôi bây giờ tôi cũng không biết là bao nhiêu. Mà tôi nhớ hình như là 50 lên 60 thì phải, 60%, thêm 10% thôi. Đấy thì đấu Đấy anh em thấy không Như round này là nó có tới tất cả luôn này Một phát rồi tôi có 5 con là Là, anh em thấy là cả 5 con đều được hiệu ứng nước hồng ngon này Ui rồi Đấy nó gọi là 100% luôn đấy <laughs> Tất cả đều được nhận hiệu ứng nước hồng ngon Nhưng mà cái hiệu ứng nước hồng ngon này thì nó Nó nó nó, nó sức mạnh của nó như nào Thì như này Từ từ đã Bây giờ chúng ta đến với một cái hiệu ứng thứ hai của nó Đấy chính là Vừa vào đầu trận đấu thì nó sẽ có kích hoạt nước hầu ngon nhá Nhưng mà nó sẽ chỉ tồn tại trong vòng 5 giây thôi Cho mỗi một con tướng nó sẽ tồn tại trong vòng 5 giây Ok, đấy là cái hiệu ứng thứ nhất Và nó là cái hiệu ứng nó gọi là bị động Còn một cái hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng chủ động Hiệu ứng chủ động sinh ra khi mà cái con ờ, uh, Otto nó được 100 mana nha anh em nhá Thì nó sẽ tung skill Thì cái skill của con này nó cũng là nước hồng ngon Tuy nhiên là nó chỉ uh, tác dụng lên một vài con thôi Cụ thể là ở level 1 nó là hai con Còn ở các cái level sau thì tôi không biết Tí nữa lên hai sao tôi tôi sẽ xem nó là bao nhiêu con Nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ là 100% anh em nhá Tức là khi mà full mana ấy, nó sẽ ở level 1 nó sẽ úp cho hai con ở trong đồng đội là sẽ được hưởng cái hiệu ứng nước hồng ngon này. Đấy và nó sẽ um, có hai con là 100% là có hiệu ứng. Rồi. Và cái ứng nước hào ngon này nó sẽ có tác dụng như thế nào Tôi thấy nó khá giống cái bộ bit Nó khá giống cái bộ bit Là như thế này Nếu mà anh em sẽ được tăng cái sức mạnh tấn công của con tướng của anh em Nhá Tăng cái sức mạnh tấn công của con tướng của anh em theo những cái cú đánh vào người đối thủ Tôi lấy ví dụ như là một con uh, con con uh, Otto rồi đi. Đấy, con Otto rồi đi khi mà nó đánh lên đối thủ ấy nó sẽ được cộng 1% sức mạnh tấn công. Đấy và cái con này nó sẽ đánh 10 phát thì nó sẽ tăng được 10 sức mạnh tấn công. Để mà cái phát huy được cái sức mạnh của cái nước hầu ngon này này tối đa thì là anh em sẽ phải trong 5 giây ấy là anh em sẽ phải đánh được 10 phát. Thì cái phát thứ 10 của anh em ấy nó sẽ được tăng là 10% sức mạnh tấn công của cái con tướng mà anh em đang đang được búp cái nước hầu ngon ấy. Đấy, được chưa? Thế là dễ hiểu ra Ok Vậy là tóm lại là nó sẽ có ba hiệu ứng Cái hiệu ứng thứ nhất là Vào trận đấu là hiệu ứng bị động Vào trận đấu một cái là uh, à, Búp random Đấy cho tất cả những cái con tướng ở trên bàn cờ Random Có cơ hội phần trăm là 50% nhá Và cái hiệu ứng thứ hai là chủ động là búp 100% Cho hai con tướng ở trên bàn cờ Và cái hiệu ứng của nước hồng ngon nó chính là uh, tăng stack gây đam cho mỗi cái cú đánh cụ thể là 10 stack là mắc tối đa và tăng 10% nhá anh em nhá và tôi thấy là nó thực sự nó rất là mạnh đối với cả cái bộ hunter này cứ tưởng tượng mà xem 9 hunter cộng 185 đam cho tất cả 9 cái con tướng 10 con tướng luôn đi, cứ tính là 10 con tướng đi Đấy ở level 10 anh em kẹp thêm một con ngộ không vào Hay là một con uh, cáo vào Hay là một con gấu bố vào là riêng cái bọn bit nó tăng thêm là 20% sức mạnh tấn công rồi Đấy 20 sức mạnh tấn công rồi Phần trăm của cái bọn uh, Hunter này khi mà đam nó đã to rồi lại được cộng phần trăm của bit nữa thì đam nó cực to Có thêm hiệu ứng Exit rất mạnh Ui ra là cái con gấu này Nhưng mà cái con gấu này nó chỉ có một tiền thôi anh em ạ Con này bây giờ nó chỉ có một tiền thôi Tôi cứ cho gấu vào để tôi kiếm tí tiền làm kinh tế tí anh em ạ Rồi ở round 11 là chúng ta có 6 Hunter Thôi up cấp lên thôi Up lên 7 luôn anh em ạ Ok Đủ 6 Hunter cho 6 Hunter vào thôi Đánh chuỗi thắng luôn Cái bộ Cái cái cái bộ Hunter này bây giờ nó rất mạnh nhá Đam nó phải nói là Bố của to luôn anh em ạ Và đặc biệt là nó dễ lên được 9 Hunter Cái đấy nó mới là cái quan trọng Bây giờ mà mà mà ở level 9 không cần ra Tsunami. Không cần ờ, Tsunami luôn. Cái con khó nhất ở trên cái bộ Hunter nó ra nó chỉ là con nhện hoặc là con uh, con Medusa thôi. Con Siren thôi anh em ạ. À. Quá dễ. Quá dễ để có 9 Hunter mà không cần phải kẹp cái bộ đỏ nữa. Bây giờ thì thì có thể là xây dựng 9 Hunter luôn mà không cần phải xây dựng qua gọi là là là 6 hunter kết hợp với cả bốn đỏ mà chúng ta có thể là chúng ta sẽ ở level 8 ờ, ấy chúng ta kẹp bit vào anh em ạ. Kẹp thêm bit vào có khi ngon hơn ấy. Thật, kẹp bit nó rẻ hơn. Nó rẻ ví dụ như là unicorn với cả gấu thì đáng bao nhiêu tiền đâu Kẹp gấu bố, kẹp unicorn. Kẹp gấu bố, kẹp unicorn ở ở level 9 là gấu bố này, unicorn này, đúng không? Đấy rồi um, có cái gì nữa? Con cáo À con con con sói Con sói rẻ mà Con sói rẻ không mà Con sói giờ hai tiền Đấy trong cái bộ này có sẵn con ờ, Con hải ly rồi Có sẵn hải ly là bộ bit rồi Nên là chúng ta ở level 9 chúng ta sẽ có là 4 bit kết hợp với cả hai Exit 4 bit và 6 Hunter Ui rồi cực mạnh anh em ạ Đấy Cái đội hình đấy tôi nghĩ là ở giữa game mà giữ máu được Cho đến khi chúng ta có được 9 Hunter Mà 9 Hunter thì nó dễ lắm Chính là tơ bây giờ không có Tsunami 5 tiền thì nó cực kỳ dễ Nó chỉ cần khoảng uh, Tôi nghĩ là nhẹ nhàng thì khoảng round 25 thôi là đã đủ full bộ rồi Chứ cũng không cần phải là là, là, là, là đến round 30, 31 đâu Đấy còn nếu mà đấy là gọi là hơi đen đấy Còn nếu mà đỏ hơn thì trong cái quá trình mà mà up lên 21 ấy Đến khoảng uh, ờ, 21 tức là round uh, Round 21 đi nhá Tức là level 9 ấy Là sẽ có đủ rồi Có đủ bộ rồi anh em ạ Nó dễ lắm nó Dễ chơi lắm Đấy còn level 10 thì chắc chắn Nếu mà tôi dự đoán Thì nó có thể là 9 Hunter và kẹp 2 bit anh em ạ Thì nó sẽ rất mạnh Đam của 9 Hunter to này Có hiệu ứng đẩy ra đằng sau này Hiệu ứng khống chế này Đấy Đam to rồi lại được cộng thêm phần trăm của bit là 20% có sẵn của bit nữa Sau đó cộng thêm hiệu ứng của nước hào ngon nữa Nước hào ngon cộng thêm 10% đam nữa Tức là cộng Nếu mà mắc tối đa là sẽ được cộng là 30% đam Có thêm hiệu ứng trừ giáp Và có thêm cái hiệu ứng đẩy đằng sau Ui, thế cái bộ này phải nói là mạnh kinh khủng luôn Tôi cũng không không nghĩ ra được là cái việc là khi mà nó lên đến phiên bản chính thức Thì ở trong game sẽ có bao nhiêu người người ta sẽ chọn cái bộ này để chơi đây Trông đã thấy là hơi sai rồi Bắp quả này thì hơi căng Cho cái bộ bộ bộ bộ bộ bit anh em ạ Bộ bit và nó là cái bộ Hunter luôn 6 Hunter 4 bit ở level 9 mà Thì nó vẫn là bit đấy Nó vẫn là 4 bit là nó chỉ không có cái stack thôi Nhưng mà bù lại thì nó có đam kết liễu nhanh hơn Ở level 9 ấy Đấy Đam phần trăm đam nó là đủ Ở trong cái bộ 6 bit Nó chỉ không có cái stack đam bit thôi nhưng mà nó lại bù lại nó sẽ có cái sơ tách của cái con con con Otto này này. Thì đam của bọn Hunter phải nói là cực to ở level 9. Nên là bây giờ thực ra là đấy nó cũng chỉ là mới là cái nhận định ban đầu của tôi thôi. Còn uh, chắc là cũng phải đợi cái phiên bản chính thức ra thì mới biết được. Từ cái phiên bản uh, thử nghiệm đến cái phiên bản chính thức thì nó có nhiều thay đổi lắm anh em ạ. Chưa biết được đâu. Đây chỉ là review đánh giá qua cho anh em thôi. Đấy chứ còn chưa được đánh giá thực tế là nó như nào đâu Đấy phải ở đây là chúng ta phải lên thực tế Chúng ta chơi ở trong rank chúng ta mới biết được Thế là cái clip review của con tướng mới này tôi chỉ làm một clip thôi anh em nhé Làm một clip thôi Sau đó thì đợi đi cái, Chúng ta đợi cái phiên bản chính thức Rồi khi đó tôi sẽ làm những cái clip liên quan đến cái con Otto Cũng như là các cái đội hình mà mạnh ở trong cái meta đó được Nha anh em nhé Cũng phải có thời gian để chơi để tìm hiểu Đấy còn bây giờ thì ờ, phiên bản thử nghiệm Chưa về máy không đánh giá được anh em nhé Đây gọi là xem để cho biết thôi Biết cái sức mạnh của bộ này Cũng là những cái gì mà tôi tôi, tôi đoán được thôi Đấy anh em thấy không Cái nước hầu ngon tỷ lệ hiệu ứng này nó hiện lên nó rất cao Tôi thấy mấy lần nó đều bắp cho toàn bộ Toàn bộ đội hình rồi anh em ạ Tỷ lệ rất cao đấy 50% là rất cao nhá Mà đấy là ở level 1 thôi ở ở level là một sao ấy mà nó bắp gần như là toàn bộ đội hình bắn thì mỗi lần là tăng đam lên thì cũng căng đấy cũng có khác gì là chơi bit đâu chơi 6 bit đấy trông khác gì bộ 6 bit đâu thế nên là cái bộ hunter này bây giờ đam nó vừa to lại vừa có chu giáp nó lại vừa có khống chế anh em ạ đam to Đấy, thủ mạnh thì có mạnh không thì phải nói là thủ bọn Hunter thì mặc dù là nó thủ thì nó không mạnh nhưng mà nó lại có cái khống chế mạnh anh em ạ. Cái bộ này thì khống chế phải nói là cực mạnh. Với con Tsunami ở trong đội hình và con con con Siren là hai con khống chế mạnh nhất ở trong game. Thì phải nói là là cái bộ này công thủ rất toàn diện và giai đoạn late game. Đặc biệt là cái cái phần tấn công. Tấn công phải nói là mắc binh luôn của của Đam mà đây là không chỉ là một con đam to đâu anh em Mà ở đây là tới 10 con đam đều to Đều được cộng hiệu ứng 10 con đều được cộng các cái hiệu ứng bit Rồi hiệu ứng của Hunter hết Chính vì thế nó rất khỏe Bây giờ bảo dồn đồ cho ngộ không có được không Thì chắc là cũng được đấy chứ Ngộ không thì cũng được là là, là hiệu ứng của Hunter mà Đúng không Thế nên là cũng chưa biết được là, là như nào đâu Tôi nghĩ là đến lúc mà giao phiên bản chính thức mà nó mạnh quá ấy Im ba quá thì chỉ sau đấy coi như là một tuần thôi là người ta sẽ cân bằng ngay Trừ khi là tôi không nói đến những cái việc là Như kiểu là nhà phát hành người ta muốn bán skin Bán skin thì chắc chắn là cái bộ này này Khi mà nó ra ấy Thì nó sẽ còn mất cân bằng dài <laughs> Cho đến khi nào mà bán được khá khá skin Đấy <laughs> Glacier thằng này đang mạnh Có chuối Glacier kết hợp với cả Warrior hai đỏ bốn Glacier Cắt chuỗi của nó nhỉ Tách đội hình ra một chút anh em ạ Nhiều khi là cũng là mấy cái meta là tôi cũng thấy là có những cái meta mà nhà phát hành muốn bán skin nên là nhà phát hành rất lâu để có thể là là fix lại, cân bằng lại. Anh em cứ để xem. Một vài cái meta trước như meta đỏ ấy hoặc là meta Goblin ấy. Ui dồi ôi, nhớ lại những cái meta mùa đấy là mùa mấy nhở Mùa 8 à? Mùa 8 với với mùa 9 đúng không? 18 với 19 thì phải À không 18 với mùa 10 18 là bộ Goblin Rồi cả cái đợt mà ego Egosit ý Tôi nhớ có cái meta ego Egosit cũng thế Cái cân bằng của nó phải nói là Mặc dù là những cái người chơi ấy Người ta vào cái biết ngay Là game mất cân bằng vãi đái luôn Nhưng mà nhất định là không không không cân bằng lại cơ Nhà phát hành nhất định là không cân bằng lại cơ Ồ Tao thích thế đấy, tao thích thế, tao bán skin đấy <laughs> dã man luôn anh em ạ Cái đợt đấy tôi nhớ là phải kéo dài tới tận 2 tháng luôn Bao nhiêu người chơi người ta bỏ chơi hết rồi thì bắt đầu cân bằng không biết là cái meta này có tự hủy không đây Chứ tôi thấy là nếu mà ra bộ mạnh quá mà không cân bằng sớm thì thì, thì thì thì có thể là bán được skin kiếm được tiền ở cái giai đoạn lúc đầu ấy Nhưng mà sau dần dần đến cái lúc mà người chơi người ta bỏ hết đi rồi thì lúc đấy mới chết Nên là cũng không biết được Tốt nhất là lên cân bằng anh em ạ Tôi nghĩ là con game hay nhất là nó vẫn phải là cân bằng Rồi cắt chuỗi này hay quá Chứ còn game không cân bằng được mà lại cứ chăm lo về vấn đề kinh tế hàng đầu thì khả năng toang là rất cao Đấy chỉ gọi là một tuần đầu thôi Mở bán skin thôi anh em Đấy cho mất cân bằng một chút để cho im ba một tí Đội hình Hunter mạnh một chút Xong rồi bán các cái ờ, skin của bộ bit hoặc là bộ Hunter đấy bán đi vì bởi vì mấy cái bộ đấy chơi nhiều mà đấy có rất nhiều người là có nhu, nhu cầu là khoe skin ở trong game khoe đẳng cấp skin của các con tướng ở trong game cho nó đẹp đấy thì lại chơi những cái bộ mạnh nữa thì rất hay được chơi thì rất là là dễ để khoe đấy thì tất nhiên rồi nó là cái điều đơn giản thôi nhưng mà nó cũng chỉ một thời gian thôi chứ đừng có quá lâu lâu quá là chết đấy để dụ để tôi nghĩ là ờ ừ, thì cho là để kiếm tiền để lâu thì cho khoảng hai tuần đi hai tuần là tôi nghĩ là ổn hai tuần để để update một update cân bằng là ổn Đấy, cho một cái ờ, đội hình sau khi update nó thật là là IMA Sau đó thì để hai tuần sau là update lại một phát Cân bằng lại, thế là xong Vừa bán được skin lại vừa coi như là cân bằng lại game Chiều lòng được khán giả, thế là được Ổn, hợp lý Cái gì nó cũng phải vừa phải thôi anh em ạ à. Nó quá thì là nó không, không hay Đấy mà tôi tôi lại có cái chiến thuật kinh doanh như này Không biết là có thể gợi ý để cho Dodo không Tôi thử uh, chia sẻ ra để anh em thử xem anh em thấy nó có được không Đấy là lúc đầu ấy, khi mà update tướng mới ấy, Thì chúng ta sẽ bắp cái bộ có có con tướng mới và những cái bộ mà bán skin ấy Nó sẽ thật là mạnh Đấy Xong rồi sau 2 tuần update lại Thì lại update là sẽ có những cái bộ counter ở những cái bộ đấy đấy counter vào những cái bộ mà meta ấy, những cái bộ mà ima đấy thì nó sẽ có những cái bộ counter đúng không những cái lab counter thì chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ thiết kế sản xuất ra những cái skin của những cái đội hình mà counter vào cái bộ đấy đấy, thế lại bán được cái hàng ở cái những cái bộ counter đã đấy chưa xong đến cái tuần sau đấy hai tuần nữa tức là sau 4 tuần kể từ khi update tường mới ấy, là chúng ta mới bắt đầu cân bằng lại đấy cân bằng lại thì lúc đấy là bán cái gì Battle Pass Mùa <laughs> mới Hợp lý không? Quá hợp lý Đấy, Battle Pass xong một cái nhá Tôi nghĩ là ba, Battle Pass thì chỉ khoảng 2 tháng thôi Cái Battle Pass vừa rồi là nó khá lâu Battle Pass mà 3 tháng thì nó lâu quá Chỉ 2 tháng thôi 2 tháng Battle Pass xong Là tiếp tục update được rồi Từng mới được rồi Hoặc là nếu mà không update từng mới Thì có thể là Là Championship Hoặc ra mấy cái event mà kích thích mà mua hàng đổi quà ấy Thế là hợp lý rồi Đấy coi như là xong rồi lại xoay vòng lại từ đầu Hợp lý chưa <laughs> Quá hợp lý Chứ còn bây giờ thì tôi thấy là có mùa thì uh, ờ, Battle Pass uh, ờ, ít Có mùa thì Battle Pass ừ, dài Tôi cũng chả hiểu thế nào Đó mà đang hơi lằng nhằng <coughs> Rồi thôi lên 9 rồi anh em ạ Bây giờ roll ở 9 thôi Kiếm đủ 9 Hunter Bây giờ tôi chỉ thiếu mỗi con Medu thôi này Mỗi con Siren thôi Quá đơn giản đúng không Quá dễ Round 22 Dự đoán là tôi dự đoán là khoảng round 25 mà tôi có đủ à? Ngày trước toàn round ba mấy mới có đủ bộ Hunter anh em ạ Bởi vì con tên Sulami 5 tiền quá khó ra Tôi mà chơi cái bộ khác ấy Line up khác thì cái con đấy nó ra là dễ lắm Nhưng mà chơi cứ chơi 9 Hunter là không bao giờ ra tên Sulami luôn Trong cái trường hợp Ở đây nhá Nếu mà ở trong cái trận đấu này là không có tên Sulami anh em ạ Không có tôn độ không Nhưng mà nếu mà trong cái trường hợp ấy Mà trong cái trận đấu mà có tên Sulami thì chúng ta sẽ phải bỏ một con Hunter đi Tức là lúc đầu Lúc đầu thì chúng ta chơi đúng không? Chúng ta đủ uh, bộ à, 9 Hunter mà không cần tên Sulami Nhưng mà sau đấy chúng ta sẽ phải là bỏ tên Sulami đi thì theo anh em nhá Cái này tôi không có đưa ra nhận định của tôi mà Tôi hỏi anh em luôn là theo anh em thì nên bỏ con nào Bỏ con nào ra Đấy sẽ phải bỏ một con hunter thì bỏ con nào ra thì nó hợp lý anh em có thể cho ý kiến ở dưới comment nhé rồi hơi đen nhỉ anh em nhỉ tơ Teron cũng không ra con con con Medu này đấy nhiều khi bây giờ nó lại có một cái nó gọi là lép ngầm anh em ạ không biết là có phải thế không đấy, nhưng mà rất có có thể là cái bộ này bây giờ nó lại dễ dễ lên được 9 hunter ấy tức là nó chỉ cần có con bốn tiền thôi thì nó lại có một cái cú là nó điều chỉnh lại những cái con bốn tiền để cho nó khó ra hơn <laughs> đấy dày có phải thế không tôi nhớ là có một cái đợt là nó như thế đấy ở cái đợt mà anh em nhớ là cái ờ, meta mà có cái bộ insectoid không insectoid kira ấy là cái đợt đấy rất nhiều người là người ta thích chơi cái con velom velomancer đấy và lúc đấy cái tỷ lệ ra con velomancer nó cực khó nhá đấy anh em nhớ chưa thế nên là rất có thể là bây giờ nó sẽ điều chỉnh lại cái bọn bốn tiền cho nó khó ra hơn <laughs> nhện với cả với cả serum mãi nó tìm thấy thế mới khó càng đấy cũng chưa biết ở đâu anh em ạ rất có thể là như thế Đấy, phải xem em như nào Cái phần trăm ra con bài ấy Mà nó ghi ở trên Trong cái con game này Nó ghi ở trên cái bảng ở trong game ấy Nó không phải là như thế đâu anh em Đừng có tin nha anh em nhé Đừng có tin vào cái tỷ lệ đấy Rồi bây giờ tôi sẽ dồn đồ cho con Con Hải Ly xem Nó có mạnh không con này thì anh em nhìn qua qua sơ sơ anh cũng biết là nó tạo hình nó khá giống thuyền trưởng Jack Sparrow ở trong phim Sắc ấp Ai Cập do Johnny Depp thủ vai. Đấy, vừa có cái vụ kiện với vợ xong. Khá là nổi tiếng ở trên mạng cho anh em cũng biết. Tất nhiên là có anh em sẽ nhanh tay comment là không phải là, là ở trong phim Sắc ấp Ai Cập mà là ở trong phim Cướp biển vùng Caribe. Ok. <laughs> Đồng ý. <laughs> Tôi sai. <laughs> Rồi chúng ta luôn tiếp rồi À đây rồi xây lần nữa rồi Ok <clears throat> Rồi vậy là chúng ta đủ 9 hunter 9 hunter nhưng mà cứ câu gấu một round nữa nhỉ Có mất cái gì đâu Cho hai con gấu vào câu một round nữa đi Làm tiền tí anh em Round sau bán Round này thế nào chả đấy Đép được quái Quái này thì ngại gì Đấy, tôi sẽ cố gắng là roll con co lên 3 sao Sau đó chúng ta lên 10 Chúng ta kẹp con gấu vào xem cái sức mạnh của bộ này nhá anh em nhá 9 Hunter kẹp với cả bit Tôi nghĩ là mạnh đấy Mạnh ở trong uh, meta thì tôi nghĩ là như cái bộ đấy là công thủ khá toàn diện Đấy còn bây giờ tôi chờ anh em để xem là chúng ta bỏ con gì khi mà có tên Sulami ra thôi nhá Chúng ta bỏ đi một con thì bỏ con gì nó hợp lý nhất Đấy, anh em thử thử thử cho comment nào chắc chắn là sẽ không thể bỏ được cái con cung đen rồi tôi nghĩ là như thế con cung đen thì không ai bỏ con cung đen con cung đen là co chính thì không bỏ được rồi đây chín hunter Đấy, con con cung đen không bỏ được thì con nào bỏ được thì anh em ừ, comment nhá. Rồi chúng ta roll tiếp rồi. Lấy đấy, súng lên hai sao không ra được nhở Cái nhở rồi luôn tiếp Roll con Hải Ly lên 3 sao nha anh em nhá Thử sức mạnh của nó dồn đồ cho con Hải Ly em như nào Có mạnh không Đam một cái con Hải Ly to phết đây anh em ạ Otto này đam 140 ở level 2 Là tương đương với cả con ờ, Con con con cung đen đấy Tương đương với con cung đen Đam to hơn đấy Tương đương với con súng 140 đam Rất mạnh Rồi chúng ta cứ roll đến khi nào lên 3 sao thôi anh em ạ Không phải vội đâu Ok Đây rồi Cái phiên bản thử nghiệm này nó có một cái nó khá là khác ở trên uh, phiên bản uh, phiên phiên bản cũ ấy, không biết là có phải là do tôi chơi ở phiên bản máy tính không? Nó không có cái cái hiệu ứng này không nhưng mà khi mà chúng ta để tự động mua ấy, thì uh, nếu mà hàng chờ của chúng ta đầy ấy Thì sau khi chúng ta bán bớt một cái con ở phía dưới ấy, là nó sẽ tự động mua ở trên ở trên cái ờ, kho Hoặc là khi mà chúng ta đang không đủ tiền ấy mà chúng ta vừa mới đủ tiền một cái là cái bọn ở trên nó sẽ mua luôn nó sẽ tự động mua xuống dưới luôn anh em ạ hàng chờ luôn đấy nó là một cái mà tôi mới nhận thấy ở trong cái phiên bản này không biết có phải là nó mới không anh em thử chơi phiên bản di động anh em thử confirm cho tôi nhá Chứ còn nếu mà tôi để tự động mà mua ở trên cái phiên bản máy tính mà tôi hay chơi ấy, là nó không tự mua kiểu thế đâu Đấy, khi mà hàng chờ full rồi là nó sẽ uh, nó sẽ không mua và khi mà chúng ta bán bớt đi thì nó cũng sẽ không mua, chúng ta phải tự mua bằng tay. Đấy, nhưng mà cái bản này nó nếu đấy anh em thấy không? Tôi mua phát. Nếu mà đầy nhá, sau đó chúng ta thiếu hàng chờ, chúng ta giải tán bớt cái hàng chờ rồi đi thì tự nhiên nó lại mua anh em ạ. Ồ, nó lại thế cơ tiện phết nhờ chơi cái này chứng tỏ, chứng tỏ là, là nó rất là tối ưu nhá cái phiên bản này nó rất là tối ưu mua tự động rất sướng À con này chỉ có 120 đam thôi anh em ạ Con này 120 đam Con súng mới là 140 đam Tôi nhầm Rồi thôi chuyển đồ cho con cung đen thôi anh em ạ Vì cái con uh, Con con auto này nó chỉ là một con support thôi nhưng mà support kiểu con này thì nó lại khá là hữu dụng đấy Support của cái con Otto này nó, nó tăng đam cho toàn bộ đội hình luôn Đam rất to Mạnh đấy chưa chỉ Hunter từ rất sớm à Rồi chúng ta luôn tiếp thôi Xe linh thôi nha anh em nhá, bỏ qua đi. Tôi sẽ lên 10 tôi kẹp con gấu vào xem cái cái cái cái cái, cái đam của bọn này nó to lên cái, cái cỡ nó như nào anh em ạ. Nên là thôi. Chúng ta không chơi con xe linh assassin làm gì. Mặc dù là trong những cái giải pháp tình thế, tình huống ở trong game thì cứ rất có thể là chúng ta sẽ phải chơi con xe linh. Đấy. Thay cho con gấu hoặc thay cho con ngộ không ở level 10 sẽ có những cái content sau khi cái bộ chính thức nó ra nha anh em nhá Cái phiên bản chính thức nó ra Tôi sẽ có những cái content liên quan đến cái bộ này Mà tôi chơi con ngộ không là con co cơ Tôi thử dồn đồ cho ngộ không Dồn hết đồ cho ngộ không thay vì là con uh, Con cung đen đi Để xem là, là là Liệu rằng là cái bộ 9 Hunter kết hợp với bit ấy, con ngộ không và bánh nó có phê không Bởi vì lên nhớ ấy, là cái hiệu ứng của cái cái, cái bộ Hunter này là nó đẩy ra phía sau nhá anh em nhá và cái hiệu ứng này nó có tác dụng lên cả con tướng khác nữa Chính vì thế nên là cái skin của con ngộ không ấy Anh em để ý là cái skin của con ngộ không nó cũng có cái hiệu ứng nhá Nó cũng có cái hiệu ứng như là hút máu này hay là crit này hay là trừ giáp Hay đánh lan Thì kể cả là cái hiệu ứng đẩy ở cái bộ Hunter này con ngộ không nó cũng sẽ có hiệu ứng ở trong cái skill của nó Đấy nó là như thế cơ anh em ạ Thế là chúng ta sẽ làm những cái content khi mà cái bộ này nó ra phiên bản chính thức những cái người chơi ở trong game người ta chơi hay hơn tất nhiên rồi chơi hay hơn máy thì thế nào cái trận đấu nó sẽ kéo dài đến lết sẽ có những cái đội hình mạnh để đấu với cả cái đội hình này tôi test thử xem à, liệu rằng cái đội hình này khi mà chúng ta dồn đồ trong ngộ không ấy rồi ờ, nó đập nó có phê không anh em nhá chắc phê <laughs> chắc phê đấy tôi nghĩ là phê đấy đã đập rồi nha nó đã có hiệu ứng là gọi là stun rồi Đấy, nó còn có cả hiệu ứng crit này Nó còn có hiệu ứng cộng thêm đam Còn có cả hiệu ứng đẩy nữa Chưa tính cái hiệu ứng húp sò nha anh em nhá Hiệu ứng nước sò ngon Đấy, ngộ không húp sò cực kỳ mạnh <laughs> Hiệu ứng này nhá Mà nếu mà vào con ngộ không ấy Anh em biết điều gì xảy ra không Là nó sẽ Một cái cú đập của con ngộ không ấy Nó sẽ có sờ tách một phát là cộng 10 luôn Cộng 10 stack luôn anh em Ui rồi ôi Thế thì cái con ngộ không này nó bá lắm nhờ Đam là auto là cộng 10% luôn này Đấy 10% của đam uh, từ hút sò Xong rồi lại thêm là cái gì 10% à 20% của bộ bit nữa Đấy là tự nhiên là vào một phát là được cộng 30% đam rồi Rồi cộng thêm đam của 9 Hunter Cộng thêm hiệu ứng đẩy của Hunter Ủa Nghe thôi đã thấy cái con ngộ không nó bá đến cái mức độ như thế nào rồi Mạnh đấy, mạnh đấy anh em ạ Chưa kể nhá là địch còn bị trừ giáp nữa Ở trong bộ này nó có cả trừ giáp nữa Khỏe đấy Mà chưa kể là cái khống chế nhá Tôi đang nói đến cái khống chế Khống chế thì có Siren khống chế này Là cái khống chế của Siren nó được cộng thêm cái phần trăm đam vật lý nữa Đấy, lại cộng thêm cho đam cho ngộ không tiếp một lần nữa Có khống chế Tetsulami thêm khống chế 2,5 giây nữa Wow Ngộ không cũng là khống chế luôn Cảm giác cái bộ đấy nó gọi bộ siêu khống chế luôn anh em ạ Tôi nghĩ là như thế Nó sẽ rất mạnh đấy Rồi Ui hàng chờ có vẻ hơi nhiều nhỉ Luôn tiếp nào thử chết rồi chắc phải nhanh nhanh cái tay lên thôi anh em ơi Từ từ đã từ từ đã Trứng à Con súng này thế nào sẽ lên 3 sao Có khi là đập trứng Đập trúng cho súng luôn nhỉ Thôi Tôi nghĩ là dừng lại đập trúng cho súng luôn anh em ạ Tầm này 10 giây không không đủ để roll đâu Nó lại ra thêm mấy con nữa thì nó lại mệt Nha anh em nhá Rồi đằng nào con này lên 3 sao Thôi đập đi Ok Rồi Tiếc quá là cái trận này không có con tôn ngộ không để tôi thử Rồi chơi tạm con gấu sau này có con Tôn Ngộ Không rồi sẽ thử cho anh em nhá Hôm nay lẽ ra là tôi không có định ra cái clip review con tướng mới đâu Hôm nay ấy, là lịch của tôi ấy, là tôi có lịch hôm nay Là tôi sẽ uh, chơi um, gót khống chế Đấy. Hôm trước có rất nhiều anh em là yêu cầu tôi chơi gót khống chế Và đồng thời cũng có anh em là ờ, yêu cầu tôi là chơi cái bộ uh, gót kết hợp với cả con con con con bọ cạp Đấy chính vì thế nên hôm nay tôi định chơi là gót bọ cạp đấy Siêu khống chế Đấy mỗi lần là nó lướt một cái là nó khống chế Đối thủ nó cứ lướt liên tục thôi là đúng ờ, đối thủ đứng yên Đứng im luôn Kết hợp với cả những cái con khống chế khác nữa thì cái bộ đấy nó sẽ là siêu khống chế luôn Nhưng mà tuy nhiên là hôm nay lại ra cái bộ uh, Ra ra ra cái phiên bản update mới Đấy để chúng ta có thể là xem cái con tướng mới nó như nào Nên là hoãn nha anh em nhá Ngày mai sẽ có clip về cái bộ gót siêu khống chế cho anh em xem nhá anh em nhá đấy lịch của ngày mai nó là như thế rồi ok chúng ta tiếp tục và xem là, là cái bộ này bây giờ nó có bá đến cái mức độ nào đây gặp thằng có chuỗi này chơi uh, lai Lai bây giờ trông bắn uh, ờ, 9 Hunter bắn nó như con luôn Mặc dù là không có cái con tê su đâu Tức là nó đã bớt đi cái phần khống chế mạnh của nó rồi đấy Không có tê Tetsulami là bộ này nó đã khống chế nó yếu đi một chút rồi Và tôi thấy nó rất là mạnh Rồi có cấm đánh luôn này Thôi luôn ba sao luôn anh em ạ Rao này phải xả tiền cực mạnh như này Từ từ con gấu từ từ đã anh em ạ Thôi Gấu bây giờ chưa có slot đâu Phải lên 10 mới cho được vào cơ mà Bình tĩnh Full Hunter đã Full Hunter đã Ui rồi Không được rồi à? Tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ phải bán một con đi Bán cái gì là con gấu nhá Bán gấu đi Ok vẫn kịp Đưa bọn Hunter lên 3 sao hết đã anh em ạ Rồi Human chết hết rồi Hunter khỏe quá Hunter này còn chưa kẹp đến Sulami ở đâu Bắn mết như con luôn Rồi, luôn này, súng gần lên 3 sao rồi, một con nữa thôi. Ơ kìa. Ui giời, đây rồi. Hay quá. Tranh thủ roll thôi, tiền nhiều quá anh em ạ. Chơi máy sướng. <laughs> Chơi máy dễ thật đấy. đùa Giá như mà đeo rank như này nhỉ anh em nhỉ thì chắc tôi bỏ game <laughs> chơi chán anh em ạ chơi này chủ yếu là chém gió nói chuyện với anh em thôi chứ còn chơi có cái ý nghĩa ở đâu chả có cái ý nghĩa mẹ gì cả luôn tôi là thật là chơi <laughs> chơi dễ quá chơi là cứ thế chơi thôi bọn này thì nói chung là, vô hại với cả đái mấy cái thằng kia nó làm gì nó có cái cửa đấm tôi anh em vô hại cực kỳ luôn đấy Mặc dù là bot thì cũng biết là mua theo bộ đấy Mua theo bộ ví dụ bộ Nai rồi bộ Hunter Rồi bộ Mết các thứ nhưng mà nó chỉ là máy thôi không không không không có khả năng chơi được khi mà còn xếp bài counter hay là dùng tiền như nào thì bọn máy nó không biết anh em ạ nên là trông đuối với cả đái game là quá dễ thôi rồi chuyện này chủ yếu là như tôi nói là để review cho anh em xem thôi chứ còn về uh, diễn biến của trận đấu thì anh em cũng thấy là nó chơi nó <laughs> rất sướng đấy cứ thế này roll ba sao thôi mà dễ lắm anh em ạ đây rồi ui rồi rồi cuối cùng rồi cũng full ba sao để đấm nhau <laughs> chơi sướng rồi đấy <laughs> rồi thôi tôi nghĩ là lên 10 luôn kẹp lốt con gấu này là xong hết game anh em ạ anh em nhá tôi hết rồi hết rồi hết game chưa kịp làm gì luôn không không không cảm nhận được sức mạnh của đội hình anh em ạ thế thôi kẹp lên gấu là có kẹp hai bit được rồi Đấy, hiệu ứng ờ, húp sò ngon cũng đã được ra cho cái con cung đen. Ui em thấy con cung đen kìa, bắn hai phát trên con. Khỏe đấy. Đấy, trò chơi kết thúc rồi. <laughs> không biết được sức mạnh đội hình em ạ. Thôi rồi, rất là cảm ơn anh em nhá. Tôi nghĩ là tôi chỉ làm một cái clip thôi để ờ, để giới thiệu con tường mới thôi anh em ạ. Chứ còn để khi nào mà cái cái cái cái bản chính thức ấy nó ra thì tôi sẽ làm một cái clip tử tế cho anh em xem nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu thấy hay để lại cho tôi một like. Anh em chưa đăng ký kênh có thể đăng ký để xem các cái clip khác của tôi Hẹn gặp lại anh em vào ngày mai Bye bye